xin chào tất cả các bạn à, đó là cái thứ đi quyền thoại của Duy, tứ đứng chứ thứ đứng quyền thoại của Duy Nguyễn khi mà Duy Nguyễn có những cái tâm trạng buồn hay là những cái chuyện cần xử lý đó là thường Duy Nguyễn chọn nơi cao Duy Nguyễn đứng xuống và hôm nay rất là hãnh diện và tự hào đứng trên cái cái tầng mà cao nhất của THL Gym quận 7 cũng là cái văn phòng làm việc của Duy Nguyễn luôn Duy Nguyễn nhìn về cái cầu Phú Mỹ biểu tượng của Sài Gòn nhìn với một tiệm neo thân thương từ đó từ đó mà nghe nhạc mà này cũng có bài thành phố sau lưng nữa đúng bài nha các bạn ha đây là cái view ờ, nhà quận 7 của Dương Nguyễn nha là phía trước phía sau và bốn mặt đều là building hết mà chỉ có nhà Dương Nguyễn nhỏ thôi <clears throat> thì ờ, nói chung cảm giác nó cũng khá là tự hào các bạn khi mà đứng lên đứng uh, trên một cái view mà cái view này không phải là của view này phải view công cộng nha các bạn cái view này là view của của mình Duy Nguyễn thôi tức là vì sao tức là khi mà cái cái nơi đây là sẽ là nơi mà Duy Nguyễn đi qua đi lại đó, ngẫm nghĩ về cuộc đời ngẫm nghĩ ngẫm nghĩ về những cái món nợ mà mình đã nợ những người con gái trong cuộc đời mình à, <laughs> là mình đó <laughs> đi qua đi lại đi qua đi lại ngẫm nghĩ ngẫm nghĩ đồ thoải mái chưa nghe tiếng à, xe tiếng còi đường đồ này nọ kia thì nó cũng sẽ có một cái tâm trạng nó vui vẻ để chúng ta à, bắt đầu một ngày làm việc à, nói nhiều như vậy để làm gì à, thì hôm nay là Dương Nguyễn sẽ giới thiệu cho các bạn là một cái Dương Nguyễn sẽ dành sẽ dành sẽ dành các bạn gần 100 mét vuông để làm một cái văn phòng làm việc cho mình để làm một cái văn phòng làm việc và Di Nguyễn cũng muốn mình thiết kế xây dựng một cái văn phòng làm việc này thành một cái văn phòng để đời trong sự nghiệp của Di Nguyễn luôn tức là Di Nguyễn nói câu này á chắc là sau này không có văn phòng làm việc nào ghê hơn này mà chắc là cái này mới là văn phòng làm việc cuối cùng à, thì trong 4 trụ BBT chỉ có trụ Bình Tân với trụ quận 7 mới có phòng làm việc thôi nha các bạn còn à, hai cái trụ kia là ăn ăn ăn ăn bờ ngủ bụi năm không phòng làm việc thì cái à, kết cấu phòng làm việc của Duy Nguyễn thiết kế là một cái bức vách kính dài 12 mét nhìn từ trong vào từ ngoài vô đó đó là một biểu tượng một phòng làm việc mà đối với Duy Nguyễn nó hiện đại nó hiện đại nó thể hiện một cái người giám đốc trẻ trung đúng không nhiệt quyết đó và hiện đại như là Duy Nguyễn thì à, từ những cái bộ phim hoặc là từ những cái video trên mạng hay là từ từ những cái bức ảnh mà trên mạng nó đập vô con mắt của Duy Nguyễn đập ấn tượng Duy Nguyễn là một cái văn phòng hiện đại nó nằm ở trên một cái cao ốc nó nằm trên một cái cao ốc các bạn nó mà nó có được một cái một cái mặt này kêu là cái penthouse một cái penthouse nó đổ ra ngoài nhìn một cái view của New York tất nhiên đó trên phim thôi nha còn à, mộng mộng mộng mơ chỉ là mơ ước tại vì à, Duy Nguyễn đâu đủ tiền để mà thuê building đâu building cao không có tiền thuê nên thôi mình làm nhà nhỏ nhỏ lùng lùng để rồi mà mình à, sẽ thiết kế được một phòng giám đốc à, nó, nó nó hiện đại và nó đẳng cấp vậy thì bây giờ nó chưa thiết kế bạn giờ đang thiết kế thôi mà chưa làm thì bây giờ Duy Nguyễn nói trước để chừng tháng sau mình quay lại các bạn nói mình làm được hay không thật ra là video là video tâm sự và sẽ chia thôi à, về cái cái cái cái cái gu cái gu là cái phòng giám đốc của Duy Nguyễn nó sẽ như thế nào đó và vô đây vô đây chỉ cho các bạn phòng giám đốc Duy Nguyễn như thế nào nha đây là một cửa đi vào nha các bạn đây là cửa đi vào phòng giám đốc của Duy Nguyễn và phòng giám đốc của Duy Nguyễn diện tích ở trong á thì nó là 5 mét ngang 12 mét dài đó diện tích ở ngoài là gần 2 mét ngang 12 mét dài thì cái diện tích ở ngoài là diện tích lối đi á bạn nó rồi nãy lối đi hồi nãy mình mình tận hưởng về cuộc đời mình nhìn về cầu phú mỹ rồi đó thấy không mình ở đây mình nhìn sự phát triển của thành phố thôi rồi cái diện tích phía trong là diện tích làm việc thì bây giờ Duy Nguyễn à, bố trí diện tích phía trong thật sự như thế nào thì đã có ý tưởng trong đầu rồi bây giờ các bạn comment cho Duy Nguyễn coi Duy Nguyễn dành dành 100 100 mét đất 100 mét vuông á để làm cái phòng giám đốc á thì ở một cái đô thị mà sầm quốc như thành phố Hồ Chí Minh đó mà tất đất tất vàng đó thì nó đủ chưa nó đủ, nó nó nó đủ để khoe cho các bạn hay là mình làm video lên cái bị ném đá không ta chào là anh, anh, anh, nhót lắm nha dạo nên đi làm video di sợ bị ném đá đó mà rồi cái trần cái trần này là lúc trước là anh làm là anh chưa nghĩ tới cái việc mà sẽ làm phòng giám đốc ở đây nên cái trần nó thiết kế quá sai nên cái trần này anh sẽ cho làm lại hết bằng nhựa giả gỗ nó anh cho làm lại hết cái trần bằng nhựa giả gỗ mà nhựa giả gỗ nó mắc bỏ mẹ rồi khỏi bà đó rồi cái à, cái cái cái cái này lót gạch cái này sẽ lót gạch cho nó bóng cho nó xoang lên cho đẹp đó cái, cái, cái, cái sàn á rồi còn hai cái đầu hai đầu nổi nhớ hai cái đầu nổi nhớ tức là hai cái diện tích vách mà nhỏ nhỏ này vách vách hẹp này ở trong pizza nó chưa chết mẹ sạch nhà hả ở, ở, ở trong pizza hay giờ tôi tưởng này bàn pizza đi ở trong pizza nó kiểu này là là băng ngắn nó kêu này băng dài nha rồi ok giờ cái băng ngắn này nè cũng khó nghĩ đúng không ạ thiết kế thì sao cho đẹp thiết kế làm sao cho đẹp nên à, duy chắc là sẽ thật ra thì cái chỗ này cái chỗ này thì chắc duy làm cái tủ duy sẽ làm cái tủ tới đây tại vì sao tại vì duy, duy nguyễn phải cần cần đựng những bộ đồ vest của mình những bộ công lê của mình để ở bên đây để khi mà Duy Nguyễn ra Duy Nguyễn dạy học có Duy Nguyễn mặc công lê hay Duy Nguyễn làm Duy mặc công lê chứ mà có công lê mang từ bên Bình Tân qua đây mang qua mang lại mà nó xa quá nên à, tôi hỏi các bạn nha thí dụ như cái tủ mà để đây nó nó, nó trắng biêu nó có ngu không ta thì cái giờ cái wheel mình dài quá nó 12 mét nó xài đâu hết rồi đúng không mình để đây nó chắn wheel có ngu không hay để đây ta à, để đây được nè để vào đây đi hay hơn nè để vào đó hơi ngu thiệt để đây đi à, quyết định là để đây con vợ có lý à để đây là có vẻ ok để một cái tủ một cái tủ dài từ đây qua đây ồ oh, có lý à rồi ok tủ đẹp tủ màu đen luôn rồi xong cái này chỗ này để kính đồ mà chỗ này phải kính đẹp trai nha show ấp vô mày tướng tá đồ mày ngon lành mặt vét con đi thử đồ tối chụp hình cho gửi bồ đồ dày dày dày đồ ha rồi cái này để gì khó nghĩ đấy mặt này nói chung hơi khó nghĩ từ từ đi ai đi cái này bên đây tôi có rồi bên đây tôi để nguyên kệ súp luôn đơn giản thực dụng mà bên đây là những quyển đơn giản thực dụng để nguyên kệ súp luôn kệ súp nó chạy từ cái tủ đầu này tới cái tủ đầu này luôn kịch kịch để nguyên kệ súp đó là xong phòng giám đốc rồi chỗ này mới là quan trọng nè đồ chỗ này mới căng nè chỗ này không biết để cái gì đây nữa chỗ này thì bắt backdrop là phải để logo BBT đó để logo BBT ở đây to ở đây để sao cho nhiều muốn đứng á, là logo BBT nó vừa tém đầu thôi thiết kế là phải đo để dùng mà tao đứng mà logo BBT là vừa tém đầu thôi để lên hình nó mới đẹp mà khi anh ngồi xuống á, là khoảng cách logo BT của tay cách nhiêu đây đó là đẹp nào không cái sân khấu phải làm cho nó, nó đẹp vô này vách là vách gỗ chơi đồ gỗ cho nó nó, nó mát mấy em rồi cái chỗ này chỗ bàn giám đốc rồi chỗ này chỗ bàn giám đốc rồi khỏi khe bàn giám đốc nằm ở đây đây nè lối đi ngoài kia vô nó bàn giám đốc sẽ đi vô này nè nó đi ngoài đây nè nó đi vô đây nó tẻ vô bàn giám đốc ngoài đây đó. chút xíu là có đội có đội bàn ghế qua đây luôn em anh mua một bàn bộ ghế mấy trăm triệu mà nó qua tới đây đo luôn á vẽ rồi tôi bấm mẫu đồ xong rồi đặt cọc đồ sản xuất bên nước ngoài nha rồi cái trần đó, đặc biệt là cái trần cái trần anh chơi đèn đèn đèn hai bên ở giữa là gì chữ di nguyện ở giữa là cái trần đó nha cái trần đó, ở giữa đó là anh chơi chữ duy nguyện duy nguyện tối mở đèn lên chữ duy nguyễn luôn nó nó thầy một cái dấu ấn cá nhân thầy một cái dấu ấn cá nhân nha các bạn rồi rồi cái chỗ này trống đây là gì giờ bây giờ mấy, mấy em đừng có tư vấn là để sofa nó sớm thấy mẹ luôn nó thiệt luôn á hả để để để sofa đúng không để cầu tuột nữa hả không nó sớm thấy mẹ luôn trời ơi con để phòng đốc để sofa sớm phòng đốc mà để vậy thôi ở à, đây sẽ để một cái bàn họp một cái bàn bí đinh cái bàn họp, Đúng không nó cái bàn hộp ở đây thì anh ngẫm ngẫm rồi ờ, bạn giám đốc cùng lắm mày tới đây cũng gì đằng kia ra đây rồi cái bàn họp, ờ, bàn họp ờ, nó nó, nó dài 4 mét bốn mét mấy ngô cửa đây mét không mày để coi một hai ba bốn năm sáu bảy tém ô cửa chắc mét rưỡi gần mét rưỡi gì đó là bốn ô cửa là 6 mét một hai ba bốn nó để cái bàn họp dài đây mét mấy hàng ghế qua đây ngủ súp đây đụng á đẹp không đẹp không ăn tiền đó anh anh ok idea đó nhưng mà xong idea của anh cô cô cô, của cô anh coi thiết kế thiết kế này thiết kế không cho được điểm nào luôn các bạn ừ, thiết kế xấu lắm bạn ơi thiết kế xấu đạo luôn á nên anh phải sửa lại bản thiết kế và anh xin cố gắng bằng nỗ lực của mình anh sẽ thiết kế đây thành một cái phòng giám đốc mà kể như nó nó tâm đắc nhất của cuộc đời anh để à, chỉ có những người vị khách vip vip và những con đào nóng bỏng mới được vô đây thôi cái đó là anh, anh, anh cam kết với bản thân mình còn tất nhiên bây giờ tiền thì anh có đam mê anh có nhưng mà để làm được một cái phòng giám đốc thì nó còn phải có sự hỗ trợ của đối tác này và đối tác kia thì anh cũng sẽ cố gắng nhanh chóng đẩy hoàn thiện cái này trong vòng tối đa chậm nhất là nghĩ là tùy thuộc vào hàng cái cái lô lô bàn ghế nó nhập về nhiêu tại vì anh chơi đồ nhập mấy em đầu nhập mà giờ nó nhập về lâu không không biết mà cố gắng chậm nhất là phải tháng rưỡi tháng rưỡi là phải dứt điểm xong anh này để còn làm những cái khác nữa rồi à, video để khép lại đây nha để đây các bạn coi cái lời hứa của Duy Nguyễn như cái sự cam kết Duy Phan Giám đốc có làm được hay không thì hẹn gặp lại bạn trong cái video tiếp theo một chuỗi video về gym THL Gym quận 7 của Duy Nguyễn dưới góc nhìn của một giám đốc trẻ tuổi và dưới góc nhìn của một streamer chính hiệu bye bye các bạn cảm ơn các bạn theo dõi video hay thì mua súp đi ba lái xe là đương nhiên rồi coi chùa hoài